ở bếp nướng này thì nó cũng có tính năng là hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa đây là cần điều chỉnh lửa của bếp trên và tầng lửa dưới đây thì ở bếp nướng á, nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên khi bật bếp sử dụng thì các bạn nên để giữ tay lâu hơn một tí và cái ngọn lửa nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chỉnh từ mức 10 về 8 thôi nó chứ không giống như trên bếp nấu này được vì cái bề mặt lửa cháy rộng á, nó nên nó sẽ cần cái lượng ga ra nhiều để duy trì được cái ngọn lửa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 ngọn lửa đã giảm khi nhiệt độ cao ở đáy nồi đây 370 450 thì nó sẽ tùy theo cái ờ, vị trí và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái đáy nồi như cái miếng sắt ở bên đây của tôi nó không chạm được vào cái ờ, đáy nồi nè nó chỉ tới mới tiếp xúc có một phần thôi đó cái tính năng này nó sẽ phụ thuộc vào cái đáy nồi nếu mà đáy nồi của các bạn mà bị cong hay lõm lên á cái bề mặt tiếp xúc vào cái que cảm biến này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 như ở bếp bên phải tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ nút ở giữa này có cái hình ấm nước đây nút nhấn một lần đầu tiên ở dưới là chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga nhấn một lần nữa cái đèn sáng ở phía trên là cái chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà khi mà đã chế biến chín thì ta sẽ chọn vào nó nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần một phút bếp nó sẽ khóa ra lại tiếp theo cái nút ngoài bìa bên đây người tin phải nè là cái chế độ rang xào đồ khô các bạn để giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì khi sáng đèn nó cũng sẽ phát ra một cái tiếng bếp thì nó sẽ làm tăng cái que nhiệt độ của que cảm biến này lên nè thay vì ở hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga khi ta chọn vào chế độ rang đồ khô này nó sẽ tăng lên 300 độ giúp cho ta rang xào được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn giờ tôi sẽ thử tính năng hâm cho bếp bên ờ, phải này ở tính ờ, nấu nước thì các bạn nên dùng những cái loại nồi có đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn còn vấn đề về pin thì để khắc phục cái vấn đề đó tôi sẽ thay thế hai cục pin đại ở đây bằng một cái viên pin sạc đi chung với nó là một cục sạc có đoạn dây dài đến 3 mét